mệt thở chứ sao thức khuya dậy sớm sáng chưa ăn gì vô tập đi có cái móc gì mà xây cô nhìn hai cái tay thấy có nhục không người ta săn chắc mình rồi cần tớ ai cần gì tớ anh chọn bố con cứng không đau quá à. sao lại cứng cất đi em phải anh đầu chứ không phải anh đấm đâu xong rồi lấy cái ghế uh, ngang ra đây theo lúc thực hành thiết thực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 One more. Bè Ôi. Lên 10 kg nữa. Vâng. Come on. Round two. Yeah. Dạ. Lên nào. Yeah. Dạ. Yeah. Dạ. rồi sếp ơi Ôi Kalan Không Căng cơ và tận hưởng Mới tập số hôm qua mà hôm nay Lên xà rồi cảm giác nó Giống như là hai em cùng lúc đúng không anh <laughs> bài này vô gồng tại sao đã mấy em hơi động á năm ký này nặng không giỡn đâu 5 of có cái móc gì mà xây Mua nhìn hai cái tay thấy có nhục không? Người ta xanh sủi cánh xù đầu Em yêu ký anh nhiều ký mệt thở gì sao thức khuya dậy sớm sáng chưa ăn gì vô tập đi Hôi. Yeah.